Có tôm đít ờ, tôm hải đó các bạn ơi. Đúng, con nữa, con nữa. À. Ơi, cứ này. Cứ này. Giả bẹt. hai con tôm thuốc lực luôn. Ơi. Trời, này giả bẹt ơi. Rồi, một con tôm, hẻ bay bật có bực. Không, bứng có bực cười đây. Nằm trong cái cây mình tưởng con chín. Rồi này lụm nè. Lụm gì? Con tôm. Lụm gì? Đừng. Đừng là lớn. là lớn cái nó manh động nó đi. Thôi các bạn khứa đi, Rất là nhiều các bạn ơi khứa này nó vào Anh mò quăng đây quạo dít <laughs> Nó như gốc cây vậy, nó nằm như gốc cây vậy Nó nằm tới đỡ nổi <laughs> Ở quăng đây tôm nó sao, cái gà nè gà đây á tôm tôm nó nước nước mạnh á nó, nó là cái cái dòng cái dạ, dòng nước, dạ, đúng rồi giống như là cái dòng xoay á luôn ăn tôm đó nó dòng xây oxy nhiều không? nó gom lại mình mòn quặng này bắt mới mới mới chứ nữa nha nghe mình nói quặng này bây giờ mà tại chưa quen cái cái cái cái cái, con cái, tôm nằm sao ờ, con chú nằm sao tối ngày biết bắt bắt cá chốt không à này <laughs> các bạn biết bạn các bạn biết cái này cái gì hơn chứ mình không biết cái gì nữa này cái gì luôn nha nó cái mỏ nó dài hột à đó là con cá con cá nước mặn cái nước mặn không biết gần cái nước mặn không biết cái gì các bạn biết comment cho mình nha nó cái vỏ nó vậy nè để cho các bạn coi này nó nó nó nhảy vậy nó, nó mình không biết cái gì luôn nói không các bạn rất là nhiều đúng rồi hết đại cạn sát luôn rồi ôi ôi nó biết gì không biết bắt con nào luôn con tiêu tiêu luôn ôi ôi ôi ôi dữ lắm dữ lắm rồi ôi ôi tôi dạ tôi với bạn em luôn bạn em rồi rồi rồi em bỏ không thấy mà đúng tại vì biết sao có oxy nè bỏ này nó ở ừ. nhiều lắm nữ lắm ôi ôi ôi quá quá ôi ôi rò mắt luôn kệ nó đừng làm mình thả nó bớt rồi bữa sao mình bắt đúng không ờ. bắt hết rồi sao bắt hết rồi bữa sau nó gì bắt nhưng mà ấy ấy ơi trời ơi cái này nó nằm lưng em ơi con số này đúng cái mặt mới mới đúng cái mặt bây rồi rồi rồi mắt luôn có số thiệt không thiệt không ờ thiệt ngoài không mà sao nó nó búng rồi nó không dậm đây hại chứ mà kiếm lại à đâu xa đâu nó làm việc mình với búng làm việc mình với cái này bắt nó là con luôn lắm bốn đâu bạn em nói tôi số bốn đâu nó luôn cái này hả cái này này đâu rồi cái cái nét chùa này ô chị ô chị chị cứ la nữa rồi cái chốt như này rồi ông ơi là luôn ơi đụng cái này luôn rồi ông ơi thôi cái phi bỏ đi bỏ đi phi là các bạn ờ cái chốt cái tiền lựa vô làm ơi em không động rồi lắm bây giờ đựng cho luôn năm triệu máu rồi wow quá cho bọn này nãy giờ em mình à, mò nãy giờ được à, một số cá tôm nha thì à, em lợm đang bắt mấy con bà tuột nãy mình bắt mình trong cái cái gì cái đó kia bằng cái gì cái lưới, cái lưới hả ừ. hay là cái dớn cái lưới cái lưới mình chặn hồi nãy được mấy con bà tuột nãy các bạn đó ôi ôi con nào nó chà bá luôn cái này mình đem mình à, hấp dưới bia nghe lắm ơi ừ, hấp bia đi cua luôn cua tôm dễ bắt ra đi em đổ đi lắm anh đổ để uh, à, calamen lấy cái bao lại rồi cái mình đây calamen lấy cái bao đây con sam nãy mình bắt các bạn ơi nãy là lợm bắt được con nó mà không có quay cua lột chết queo vậy hôm nay mình à, trúng ánh hơn hôm bữa nha hải sản tươi sống không này là hải sản tươi sống rồi đó Đúng, tươi sống. nãy là lượm bắt được con cá ngát nữa mà không có lúc ờ, lượm bắt không quay được lúc nổ ra các bạn coi đấy bánh bao coi đó lật cái về đó lại đúng rồi đổ các em lo bắt là lo bắt lo bắt lo con nè đó đó hôm nay cũng nhiều quá ôi con thú bự không kìa đó ấy cua chạy cua chạy cua chạy cua chạy đúng vô nó kẹp đó đúng vô nó kẹp đó quá trời rồi ôi bắt khía chạy kìa ê một cái ngoài cá ơi ừ, nó ra cá không hồi chết luôn đây là đó ôi nó có nhiều quá ba ông ký á ừ. không bằng hổm đâu ít hơn bữa thôi nhưng mà nó nói chung là đồn cá ngon tôm cua ngon ngon hoài. này ngon hơn ừ. ừ. có cái đồng hồ nữa anh em ơi cái đồng hồ của mình mà <laughs> Rồi, ờ, hết rồi anh em còn hai con mực đây nữa. Còn hai con trụ quá luôn đi. Ấy leo qua cát nữa kìa. Không leo cát nó leo vô là gặp cát nó leo vô là. Leo vô chiến cắn. Bắt con cá rồi. Bỏ đi. Mấy con này rửa thì sạch được là quay để cát không làm anh. Đúng rồi. Cái này phải đi kiếm chỗ rửa rồi mày. Hả? có trên nước mấy cái nước đủ không á cát không á nó đeo cát không à ăn rồi sột sột chết queo luôn á đây à, mấy con này để anh à, anh, anh ấy à, mình à, mình chỉ cho bạn các bạn cái cách để mình à, điểm nguyệt điểm nguyệt nữa nha sẵn đây có cái cây tâm nhọn nhọn nè canh ngay cái mỏ nó mình chọt vô rồi nó kẹp dịnh lên luôn kìa rồi. Da, chút xíu nó kẹp chết queo luôn rồi rồi đây là mình điểm nguyệt nó xong các bạn đó dạ, dạ, dạ, từ từ để anh để anh để xíu cái này nằm xuống đi ôi đừng neo ra cát không này ha dính càng lại rồi kẹp bấy nhẹ bếp luôn điểm nguyệt luôn đó mình lấy mình lấy sao mình điểm nguyệt nha các bạn rồi bây giờ mình mà màng cá luôn đi à, lấy lấy dao màng luôn trong vỏ ừ. giờ mình đang do gạo nấu cơm nha các bạn ơi đó đi đi gần cho nên là mình à, hạ tiện nước chút xíu được rồi được rồi nó không cắt nước luôn nha Bởi phụ làm cá với mấy anh em Thôi ngưng đi ngưng đi rồi bắt cá cho bạn coi hiệu quả đó giờ anh em mình đang làm cá làm tôm ha rồi, dạ, dạ. hôm nay mình không ăn tôm nữa nha mình sẽ ăn hải sản nha mực với lại cua nha không tôm đừng nói chuyện để làm không cần nói chuyện dính ghê vậy ừ. rồi sáu cho miếng nước nữa rửa coi Ui, hết hồn đó, sạch trơn này không trắng tươi trắng phao luôn nè rồi được em ơi được rồi được rồi caramel lấy cái nắp cho em cái caramel này em đậy bỏ vô cái nồi em đậy luôn sạch rồi rửa sạch rồi đậy luôn nó bò ra ngoài nữa Đúng để nó bò ra cái tuột các bạn này là mình à, à, văng cái lưới này à, nó à, vô cái lưới mình ha bây giờ mình sẽ bỏ vô cái nồi mình hấp luôn em ơi chán chắc hư hết đi dĩa từ con con cúm này nó, nó cắn ghê lúng luôn ừ ôi nó cắn rồi đổ nước vô đây đổ nước vô đây đổ, đổ sơ đây rồi, ừ. rồi. rồi ok được rồi được rồi được rồi Thế còn chuyện con này gạch, con này gạch kinh khủng luôn. Nó con nó nó chắc. Ừ. Nhỏ nó chắc. Đây là ăn mấy cúm được chưa? Vâng. Dạ. Mấy cúm này là ăn thử chưa? Mấy con này con con, này cầm trên tay á. Có có. Thì hỏi mấy lần em nó mua nhậu chắc thịt. Ừ. Ngon lắm. Con làm bỏ đi mấy con làm gì em bỏ vô đây nó quéo quanh cái chết luôn á lụm này hết biết hay càng rồi tới cho càng rồi tới hay càng rồi kẹp là không buông nữa đó à, con này nó kẹp một cái thôi khỏi nói rồi buông cái gì <laughs> thôi lại đổi đây miếng này rửa nữa <laughs> nghe mình ngồi nhìn ngắt rồi được rồi được rồi được rồi không có nước Đấy, mình bỏ vô đây luôn chứ bỏ vô nồi luôn rồi không hết đâu á hết hết trơn à rồi hết trơn à. hết rồi mấy con bự bự này mình bỏ dưới mình lột nhiều con sam luộc lâu chín lắm á nha chín chín chín lâu lắm đó này mình lấy bếp ga luộc đi ha làm ơi ha khỏi mất công đốt lửa ha cũng được ga đủ ga đủ được còn bình à? mà sao nó luộc sao bên đây bỏ đây luôn luôn đây mình luộc được luôn đi ừ rồi úp luôn quá trời quá trời cái nồi hải sản các bạn ơi đầy nhóc con nồi luôn các bạn ơi bữa nay hải sản không các bạn ôi dở nồi cơm ra coi chín chưa nha wow nồi cơm mình chín được cả nhà ơi sở lên cái rồi mình nhắc xuống mình ờ, làm món khác nha gãy gãy ngay cái phật cái là, là sao đúng vậy đúng rồi mà tiếp tục cái món đây là món hải sản nha nó sẽ nghiêng bên tôi ok mình sẽ cho một cái à, lon bia vô mình hấp nha cả nhà tắm bia luôn tắm luôn em phái rồi dảnh cái đít lên kìa tắm phái dảnh đít lên kìa ê ê ê sao vậy sao vậy không chịu uống bia hả bỏ vô bỏ vô ơi mấy con à, cua với à, mực của mình nó cũng chín này nha cả nhà mình sẽ gấp cái bớt nha tại ờ, cái, cái nhồi này nó nhỏ quá mình không có luộc một lần một hết được nha wow cua nhìn hấp dẫn quá à, phía nè tủ đó trơn ta chui chốt hả sống rồi nhảy nè dính đít vui nè khét luôn nè à. sao bắt được vừa bốn thằng vừa bốn con luôn vậy có thao cá mình chứ đâu để luôn đây mà để nó hết mình luôn đừng lại tiếp tục màn hai cái một bắt đầu kho cá thấy chưa làm giật mình luôn thấy không về vô ăn xíu cho nó ngon này là hắn nước màu đó biết không wow trời quá trời đó cái là cái thấm thất thằng thanh hào rồi chảy mà tỏi luôn đây cháy luôn kìa này đầu bếp này là chính hiệu luôn nha cháy vô đây là mà cháy vô đây là mới ghê đó wow tới nồi cá luôn quá nồi cá này. quá ngon quá ngon qua tới ớt bị sạc luôn đó các bạn ở cái nồi nữa rồi. tại vì ăn qua ngang hết không đủ qua ngang đập nồi bỏ luôn đó các bạn <laughs> dành qua dành lại á anh nói bỏ gì vô vậy anh bỏ gì vô vậy à, bỏ mì chính nè kế tiếp lại gì nữa à, này à, mình này biết biết biết gia truyền để kho cá kho khô mà không có chỉ được đâu à, tới gia truyền ha đó kho khô phải có biết gia truyền chưa cái này mình bỏ hành vô nha các bạn rồi cá mình cá hành chính nhắc xuống luôn không dữ dằn lắm ạ à. tôi nghe nó khét xèo xèo luôn tiêu tiêu tiêu chắc tiêu lên nhiều dữ rồi à. thơm quá ha thơm á tiêu quá thơm á ừ. kia là mũi vô anh gắt cái vô là mũi em cái coi nó thơm dữ nữa ừ, cái đó còn ngon nữa rồi vì chuẩn bị ăn cơm thôi cả nhà ơi bình thường là mình đi mình nấu lửa gọi lò củi ngoài nhưng mà hôm nay nấu ờ, bếp ga đi tại vì anh em mệt rồi nên là nấu củi nó cũng hơi lâu xíu lấy trái dưa hấu là luôn à, chí ơi trái dưa hấu mình sẽ mình à, ăn luôn em ơi quá trời cái nồi cá kho nhìn hết sảy con bảy luôn nè quá các bạn ơi đó, ờ, quá ngon này chảo cá kho với lại cái à, cái gỗ hải sản mình. Dạ, quá trời mấy anh em mình á à, đi săn bắt cực khổ nãy giờ thì cũng được mớ hải sản nha các bạn đây à, là một số cua với lại tôm mình cầm lộn rồi đó quên cầm mình nói cua mình cầm ba khía đây cua ha các bạn Tôi với lại tôm thì bữa nay mình không tôm nữa mình ăn bà tục nha đó rồi bây giờ mình sẽ à, mời em trai mình bắt cửa khổ đi đây em trai mình bắt cửa khổ có bánh review trước đi rồi vậy bây giờ mình em à, mình không chịu ăn giờ để cho mình ăn luôn mình à, sẽ review cái con mực cái con bạch tuộc để nó còn lộn quạng mực hoài trời hấp với bia nha nguyên con cũng sắp luôn mày cả nhà dùng dưới dương cả nhà ơi sao mà anh cầm mà em nước miếng chỉ là sao không tại em gì đó ừ. đang hẹp mà nè <laughs> Được không? À, thử coi. chỉ ăn đi chỉ còn ăn đem nè. Cameraman ăn đi cameraman. Rồi anh cao cameraman đang cầm con ăn luôn nè. Quá trời đã rồi các bạn ơi. Không mình chưa có từng ăn đâu. Đâu đâu, mình ăn thử các bạn. Cắm cái như qua. Thử nè cảm giác sao. Rồi chấm muối em chấm muối này cameraman ấy quên à, em mình chấm muối cái chấm hết còn bật vô luôn lăn lăn lăn luôn ừ, ừ được rồi các bạn ơi tại sao mình nhức nách nữa các bạn ơi nhức quá ngon Cái này của hai mình ừ. quá trời ngon à quá ngon các bạn nó nó không dai nha nó giòn mà nó ngọt tại mình hấp bia á các bạn rồi tươi sống ăn rồi cái này là mới, mới vừa bắt lên luôn ăn luôn á tươi sống ăn ngon giòn ngon nhưng mà bình tột mà các bạn mà hấp bia này kia tươi sống các bạn đừng bằng ruột hay bằng gì chung nha các bạn ăn rất là ngon nó không có dơ gì nha mình ăn bì tuột này mà mình vô trong bụng nó mà có hai con cá này con kia đó mình còn lời nữa ngon nó trơn quá mình bóc tay đi cho nó ngon đây gan nè nhìn cái gan nè ừ, cái gan nó béo dữ lắm mà nữa không dám nữa không em đúng rồi lăn lăn hết luôn ngon lắm các bạn quá chừng ngọt cái gì mà bạn mà mình đi săn bắt mà tươi sống mà mình ăn rất là ngon quá trời đã mình gà ngon quá mình gà béo ngậy béo không lên luôn em có nghe nói là cái gan con mực mà uh, ờ, chiên giòn chưa gan ừ em chưa em chưa nghe ừ, ừ, em ăn thử gan không ờ, ăn hết rồi ăn thử cái gan không một cái thôi thì cái gan không ăn thử cái miếng gan không luôn nó béo chưa từng có luôn ngon bạn ơi mình ngon gần hết rồi quá đã tại cái lát mình nhức quá ăn cái đằng chơi nó lát hết nhất <laughs> ngon ngọt giòn mà nó ngọt chỉ phần chén nó chấm này các bạn rất này ngon mình sẽ ghiền với biển luôn ha ừ. ngọt biển thì nó không ngon đâu thiệt đâu thôi biển này um, người ta không ăn bắt à, bắt ra luôn ha anh tính nguyên cúng rồi ờ, coi ừ, nghe bạn lắm mà gặp gì lắm nha ừ. à, bạn hàng que luôn em cứ ăn gì ăn đi uh, chí comment ăn gì bóc ăn đi nha để nói uh, anh Dương với bạn chị Will không mà <laughs> ngồi nhìn trên miếng, miếng. đây để mình à đây con cua biển này nãy đàn em mình đã dăng lưới à, vô nè để mình mời anh em mình nữa con coi cứng gì trời trời nó đi nữa con có cạn luôn rồi gặp ăn đi em ăn đi ăn gì ăn tự nhiên trời ơi tự ngại ừ, cua biển nhưng mà ảnh nó không ngon tại quá thịt quá ngọt của các bạn ơi gặt quá gặt luôn thôi vậy bây giờ mình mời anh em mình ăn anh lọc sẵn cho em một chiếc đây bây giờ ăn cái này với anh đi camera ăn gì ăn này camera đây cho dạ, anh camera có tin em không em mời anh cái con cua này nè là cực ngon. kỳ ngon luôn gạch yeah. Dạ. mở ra một cái thì gạch cứng mình luôn á mình nói vậy thôi chứ mình ăn cái mu <laughs> cái mu này ngon hơn cái mình đó nha gạch không hả các bạn ơi biết sao anh vô anh phá ăn mu hơn phá ăn mình cứ vậy hoài không, sao không, không không ăn anh mua ăn mua cua chứ mua cua nha mua cua mua cua mà cái này nói sai rồi cái này á cái, cái, cái mai cái mai à, à không cái mu bậy vì mà ra ngoài ngang người ta nói cái mu sai sai tao biết ừ. béo một cái luôn đây là cái con cúm nãy em lượm bắt luôn ta à đâu mà mình biết là cái con cúm này á là nó sống lâu năm rồi nha nó bà lớn gì là con cúm này nó sống khoảng chừng tầm là trên 4 năm rồi đó có hơn nữa có có có hơn ừ. bự cũng càng quá để à, mình à, mình lọc nó ra một cái nha rồi cứng lắm em ơi không được chết rồi chết rồi chết rồi trời dạ, dạ. ơi các bạn ơi cứng cái mù luôn ô mình cứng cái mai luôn rồi gì đó có mua gan em nói rồi trời ơi cái con này màu cái thôi ha khỏi cái nói rồi cứng cái mai luôn là tới công chuyện nữa công chuyện luôn ăn mình đi ừ. anh ăn mua ra anh ở ăn cái mai ra ăn đi ăn đi đúng rồi camen lấy giấy lao đúng rồi biết, biết luôn à Đấy, mời cả nhà dùng cái uh, gạch của cái mai cái, gạch của con um, cúm nha chứ không phải cái mù của con cúm à bậy không không mình không không quên đó béo ừ. kinh khủng luôn này thì à, thêm miếng ớt vô chấm vô cho nó um, cay cay đó quá trời rồi mình mình mình cào nó ra cào nó ra ha nó gạch cho nó cào cho nó ra nè cả nhà rồi cái đầu mình uh, gỡ cái, cái <laughs> gỡ cái gì gỡ cái gì à dạ. gỡ cái miệng nó ra ờ, gỡ miệng rồi xong cái đầu mình kê Lúc vô mình kê vô mình húp nha đã uhm, béo kinh khủng khiếp luôn cả nhà uhm. không cái gì mà săn bắt mà tươi sống ăn ngon chứ ừ, cái gì mà cái gì mà ăn cái này hồi bị đánh à. uhm. béo kinh khủng mà cả đại gia đình ăn chung luôn nha bây giờ mình sẽ à, à, đúng tiến hành mình à, thưởng thức cái con sam nha cả nhà đây là cái con sam mà nó con này là con cái nha đặc biệt con cái nha con sam con sam lờ ố anh con sam long ừ. không, phải không, không. con sam thường lỗi ờ. để em lọc ra nha để ăn gì ăn đi chứ em cứ gì có ăn được gian từ từ không có đâu dễ gì chúng mình để chúng mình đâu sam sam tới trứng luôn các bạn ừ. để mình lọc mình tách ra cái mình cho các bạn xem cái trứng con sam này như thế nào nha sao đâu cái này á rồi phải dùng cái muỗng mới được cái mày ăn không lấy đũa gấp được thịt không á ừ nó bỏ đâu chạy cho chú cha mà ơi để đưa trứng không đây đâu được đâu đưa được ừ, còn hai miếng nữa không để mà anh ăn cái miếng thịt trứng sống này mới ngon nè đó đây các bạn đây là con sam à, sam trứng nha là trứng không luôn thấy không À, em mang thử miếng thịt nè con à, con sam này à, đó chị à, đó giờ ăn chưa chưa chưa chưa hả rồi ngon lắm em em thử đi anh để anh lọc con này cho Camen với lại em chí mình ăn ăn thôi mình mời cái cả nhà ha mời các bạn thử trứng sam cái trứng sam cái ôi con này không không không không có trứng em ơi có không để con ngon rồi chùm sam sam được rồi chắc con được chùm trứng nha các bạn hàng chi nó đi con ơi con này không có trứng rồi. ừ. nó béo trứng ngon lắm các bạn béo không béo để anh em mình là thử đi dạ. không. không không không gì bằng chứ không, con này không ăn đâu đâu à nó dơ quá dơ bỏ rồi bỏ con này nó không có trứng rồi bà mình không ăn nha mình chỉ ăn trứng thôi ô trứng cho mày đặt tu rồi anh mình là gỡ thành á để đó cay sao ăn mặn sao ăn cái cay mặn mặn lắm ngon này à, thịt cái gì lụm luôn hả đây mời cả nhà dùng à, trứng sam với dương nha cả nhà nó béo dạ, ướt gì được hai ba con ăn người nữa. khô cũng không có đâu được bắt được con con con <laughs> ướt cái gì quá ngon các bạn ừ béo béo ngậy luôn anh nè à. biết à thử à ăn đẹp mình ăn cái này không rồi đây ha không có đút luôn à đút luôn ha đút luôn chấm muối đút vô hai ba đừng giật lại nha giật lại nó dặn luôn á <laughs> ngon lắm các bạn em trai trời ơi trời ăn đi rồi em điều em sẽ kêu kiếm anh có món gì review nữa là ăn đi trời cá review cá rồi mình cua cũng review hết cho các bạn rồi um, giờ mình sẽ tạm thời gác qua bên mình giờ mình sẽ review cái món cá khô khô của mình đây màu cá khô nhìn hấp dẫn quá đi bỏ ra đây bới cơm trời không review con cá không hết coi nó ngon không ăn với cá cơm mới được này ăn với cơm mình không thích con cá đây là con cá trốn nha các bạn thường là ngoài ăn sơn này kia được gọi là cá ngát còn ở đây mình gọi cá chốt phải không cha đúng đúng đây là người nói, nói là con cá ngách nha các bạn đây là cái chốt nha các bạn bớt ăn à, cơm với cơm ăn nha là... ừ, nó béo mà nó ngon nó ngọt không các bạn ơi cái gì bằng mà con quen ăn cơm với cơm, cơm nó là đúng bài luôn đây nè ăn cơm mà không có cơm sai rồi đó cái đó sai rồi đó đây nè cái này mới đúng nè nè mời cả nhà ha tại em đang review cá có ngon không mà. Ừ. Ừ, cá rốt ừ. trứng thề lè luôn trứng còn hơn của em nữa quá cũng to lắm ha ừ, ừ, béo cũng nhận cái cái chốt béo ghê béo nó béo mà nó ngọt ngon á Camen ăn cơm à, bắt cơm này Camen này nè con cá nãy là mình đưa cho các bạn coi là cá mỏ mà dài dài mà dài dài không biết cá gì nè mình ăn cái nó ngon nha các bạn nó mỏ dài dài hồi đụng chạm đó ừ. con cá nó thịt rất là ngon các bạn ngọt rất là ngọt nhưng mà không biết tên nó cá cái gì mà các bạn có biết á, thì ờ, nhớ nhớ bình luận nói này cho mình biết ờ, cái cái gì nha rồi bán mắc tiền không nữa quá trời ngon rồi cả nhà thì giờ cái à, clip của mình tại đây là mình à, kết thúc nha hẹn gặp lại các bạn clip sau các bạn thấy hay thì nhớ like và ủng hộ kênh của mình nha các bạn cho mình xin một like để à, làm cái động lực để mình quay những clip tiếp theo nha cả nhà rồi bye bye cả nhà cả nhà ơi ờ bye bye cả nhà nha